rằng đừng nói với anh ta rằng em đã từng yêu một người như xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng sao em còn có một người chờ mong anh bận lòng lắm nếu ai biết được anh không thể giữ được người anh thương nếu mai này lỡ ai quên em rồi em quay về nhé mình làm lại thôi gặp nhau đã thương em vội trả xin em đừng nói với anh ta rằng em đã từng yêu một người như anh xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng sao em còn có một người chờ mong anh bận lòng lắm nếu ai biết được anh không thể giữ được người anh thương nếu mai này lớn quay về nhé mình làm lại thôi em đã từng yêu một người như anh xin em đừng khóc mỗi khi đau lòng sau em còn có một người chờ mong anh bận lòng lắm nếu ai biết được anh không thể giữ được người anh thương nếu mai này lỡ ai quên em rồi em quay về nhé mình làm lại thôi em quay về nhé lại thôi Bao nhiêu đêm suy tư anh vẫn luôn thầm nhớ Một con tim nơi phương xa em luôn là chờ Một tiếng nói cứ ấm áp bên tai từng ngày khiến anh ôm trong thẫn thờ I'm baby chỉ muốn nắm lấy đôi tay em bây giờ thôi đêm đêm riêng anh bật sơ kiến lối chợt thấy đâu đây giọng ai vẫn hay trách anh nhiều lần chẳng hồn có những khi vu vơ sao em xa anh thật nhiều mà chẳng thấy anh tin bên mình luôn có một người và anh mãi anh luôn theo chân anh trên con đường dài anh mãi đây luôn theo bên anh mỗi khi mệt nhoài anh mãi đây cho anh thêm yêu thêm tin những điều ngỡ như chẳng có trên thế gian này Bao nhiêu đêm anh luôn thầm mơ về Con tim anh luôn nhắc đến em dù cho em không ở nơi này Vì người đã mang bao nhiêu nỗi nhớ Khiến anh khốn trong thân thơ à, Baby Chỉ muốn nắm lấy đôi tay em bây giờ thôi Đêm đêm riêng anh mà sự kiến lối Chợt thấy đâu đây giống ai vẫn hay trách anh nhiều lần chẳng thôi Có những khi vu vơ xa anh thật nhiều mà chẳng thấy